Thần đồng này có thể giúp con người thực hiện bất cứ nguyện vọng nào, nhưng anh ta bị phong ấn trong chiếc lọ đồng, sau đó ném cho con kền kền đang đợi bên ngoài, rồi ném anh ta xuống biển. Mãi cho đến một ngày có một người bắt cá đưa anh ta lên bờ, tuy nhiên người đánh cá lại chê rằng đó chỉ là một hòn đá, sau đó liền ném về phía sau, sau đó nó đã trở thành một công cụ xây dựng. Cuối cùng cơ hội đã đến, cô gái ấy trèo lên bức tường thành để nhìn trộm hoàng tử, hoàng tử nhìn thấy cô ấy. Âm thanh của lọ đồng đã thu hút sự chú ý của cô ấy, Cô ấy đập vỡ những thứ bên ngoài và vô tình đã mở nắp chai. Một đám khói đỏ cứ thế phun ra. Thần đồng cuối cùng đã được giải phóng. Nhìn thấy một con quái vật to lớn như vậy liền làm cô ấy ngất đi. Sau khi tỉnh lại, thần đèn giúp cô ấy thực hiện điều ước đầu tiên, đó là được kết hôn với hoàng tử mà mình yêu dấu. Bọn họ chôn lọ đồng ở dưới sàn để tránh bị người khác phát hiện ra. Vốn tưởng rằng có được hoàng tử thì sẽ có được thiên hạ, không bị nhân tình bên cạnh quốc vương. Vì để cướp ngôi mà đã hãm hại hoàng tử, quốc vương lập tức giết chết con mình. Lúc này thần đèn bảo cô hãy mau ước điều ước còn lại, bởi vì quốc vương sắp giết chết mình, cô ta không tin vội mà vội đi tìm hoàng tử, nhưng lại bị binh lính ném xuống biển. Thần đèn muốn ngăn lại tất cả, nhưng đã muộn quá rồi. Cô ấy vẫn chưa sử dụng hết ba điều ước. Thần đồng lại một lần nữa chui lại vào lọ đồng, vừa đóng nắp thì đã là hơn mấy trăm năm sau. Thần đồng không hề từ bỏ cơ hội được thoát ra ngoài, vì thế mà anh ta luôn thu hút sự chú ý của con người. Sau đó có người đang đi tắm, vô tình bị làm trượt chân thế là thần đồng được thả ra. Thần đồng bảo cô hãy ước ba điều, cô ấy tưởng rằng anh ta nhìn trộm mình, mà phẫn nộ bảo anh ta hãy cút về biển. Sau này anh ta được phát hiện ở trong bụng cá. Người phụ nữ này là một nhà vật lý thiên tài. Lúc đang nghiên cứu cô ấy đã thả thần đồng ra ngoài và cho anh ta xem những phát minh mà mình sáng chế. Thần đồng đã dạy cô rất nhiều về kiến thức vật lý. Hai người rất hợp nhau. Cô ta ước rằng thần đồng trở thành chồng của mình. Thần đồng ngăn cô ta lại. Cô ta bắt đầu giận dữ mà trách mắng. Thần đồng luôn khao khát muốn được tự do. Không ngờ cô ta lại yêu mình. Vì để chuộc tội, anh ta trở lại lọ đồng và tự nhốt mình lại. Đến hiện tại, Alex đã phát hiện lọ này trong một cửa hàng đồ cũ. Sau đó rửa sạch và đã triệu hồi anh ta ra ngoài. Thần đồng nói hết những chuyện mà mình đã trải qua cho Alex nghe. Anh ta hy vọng lần này họ sẽ có kết cục tốt đẹp. Alex bị sốc khi nghe anh ta kể lại, mà lập tức mong muốn, tôi mong anh có thể yêu tôi. Nhưng vấn đề đó là, thần đồng không cách nào thích ứng kịp thế giới hiện đại này. Trường điện từ dường như đang phóng đại tay anh ta. Anh có thể nghe hiểu tất cả sao? Anh ta chỉ có thể đi học kiến thức mới của thế giới này, đi khám phá nền văn minh công nghệ của con người và cố gắng tiếp nhận sự thay đổi của môi trường, nhưng đều không có tác dụng. Alex thấy anh ta trong hầm và sắp biến thành cho. Cô cố gắng gọi anh ta dậy, nhưng anh ấy không hồi âm lại. Lúc này cô ấy ước điều ước thứ hai, tôi muốn anh nói chuyện với tôi. Anh ta tỉnh dậy, sau đó hoảng sợ mà rời đi. Alex hiểu rằng tại sao anh ấy lại làm như vậy. Tình yêu của anh là món quà vô giá đối với em. Đây không phải là thứ có thể ép buộc được. Vì thế cô ấy đã ước điều cuối cùng. Em hy vọng anh có thể đến nơi mình thích. Chiếc lọ giam cầm anh ta đã bị vỡ, anh ta cũng đã biến mất không còn tăm tích. 3 năm sau, Alex đem câu chuyện của hai người viết thành tiểu thuyết. Lúc cô ấy đang đi dạo ở công viên, cơn gió bất chợt làm cô quay lại phía sau. Anh ấy đã được hồi sinh, mặc dù đến từ một thế giới khác nhau. Hơn nữa mỗi lần thời gian đều không cố định, nhưng họ sẽ trân trọng mỗi giây mỗi phút ở bên nhau. Cho dù từ trường ồn ào khiến anh ta đau đớn, nhưng đối với họ như vậy là quá đủ rồi.